Mỗi ngày ăn một thìa này, mỡ bụng dày gang tấc sẽ tự động hết sạch. Mẹo giảm cân an toàn tại nhà mọi người nên biết. Tỏi vốn là một gia vị rất quen thuộc trong gian bếp của mọi gia đình. Tỏi làm cho các món ăn thêm hấp dẫn. Trong đông y, tỏi còn được coi là một vị thuốc rất tốt cho sức khỏe với khả năng chữa được nhiều bệnh và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Còn trong làm đẹp thì sao? Bạn biết không, Loại gia vị này rất rẻ tiền, dễ kiếm nhưng có khả năng giúp bạn giảm cân rất tốt đấy nhé. Nghe thì có vẻ khá lạ lùng nhưng hiệu quả mang lại sẽ khiến các bạn vô cùng bất ngờ. Và hôm nay kênh Phái Đẹp sẽ mách bạn công thức giảm cân an toàn và hiệu quả ngay tại nhà bằng tỏi. Chúng ta cùng bắt đầu ngay nhé. Để thực hiện phương pháp này, các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Thứ nhất là tỏi. Bạn có thể sử dụng một củ, hai củ cũng được. Tiếp theo là bạn hãy chuẩn bị thêm cho mình một ít mật ong. Ở đây mật ong chúng ta chuẩn bị nhiều nhiều một chút vì chúng ta sẽ ngâm tỏi trong mật ong. Đây chính là hai nguyên liệu mà chúng ta cần cho phương pháp giảm cân tại nhà này. Cách để các bạn thực hiện thì rất là đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ sơ chế số tỏi mà chúng ta đã có. Ở đây mình chỉ làm cho các bạn xem nên mình chuẩn bị có một củ thôi. Sơ chế ở đây tức là chúng ta sẽ làm sạch cái phần vỏ tỏi đi. Bạn bóc sạch cái phần vỏ tỏi Và đây chính là toàn bộ cái phần tỏi đã được mình sơ chế sạch. Với phần tỏi đã sơ chế này thì tiếp theo chúng ta sẽ thái thật mỏng các cái tép tỏi này ra. Bạn nào không muốn thái chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp đập dập và băm nhỏ cũng được. Ở đây thì mình thái nhé. Các bạn thái càng mỏng và càng nhỏ thì càng tốt. Bạn cứ như thế lần lượt thái hết số tép tỏi chúng ta đã làm sạch. Đây chính là phần tỏi mình đã thái xong. Lúc này các bạn hãy chuẩn bị cho mình một hũ thủy tinh khô và thật sạch nhé. Sau đó bạn bỏ toàn bộ cái số tỏi chúng ta đã sơ chế và thái nhỏ vào trong hũ thủy tinh này. Mình đã bỏ hết vào trong hũ thủy tinh rồi đây này. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái mật ong mà chúng ta đã chuẩn bị và đổ vào hũ thủy tinh này. Bạn phải đổ mật ong làm sao để ngập hết cái số tỏi của chúng ta. Bạn thấy không? Mình đổ cho mật ong ngập hết tỏi rồi. Bạn có thể sử dụng thìa để ấn cái phần tỏi đang ở phía trên làm sao cho nó chìm xuống dưới mật ong như của mình đây này Tiếp theo bây giờ bạn sẽ đậy nắp lại Và chúng ta sẽ để cái hũ này ở nơi thoáng mát trong khoảng một tuần sau một tuần là chúng ta có thể sử dụng được các bạn ạ Cách để chúng ta sử dụng thì rất đơn giản thôi Đầu tiên bạn hãy chuẩn bị cho mình một cốc khoảng tầm 150 đến 200 ml nước ấm Bạn nhớ là phải chuẩn bị nước ấm nhé Với một cốc nước này thì bạn hãy múc cho mình một thìa một thìa cả nước mật ong và tỏi sau đó bạn pha vào trong cốc nước Bạn chỉ việc muối đều để cho tỏi và mật ong tan vào trong nước là được thôi Đây chính là cốc nước mà chúng ta cần rất nhanh phải không các bạn khi chúng ta đã có lọ tỏi ngâm mật ong rồi thì cái việc sử dụng hàng ngày rất đơn giản mà thôi với cốc nước này thì bạn nên uống sau bữa ăn sáng hoặc là bữa ăn trưa khoảng 30 phút. Bạn biết không, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng chất alicin có trong tỏi thực chất là một chất ức chế sự thèm ăn của chúng ta khi bổ sung tỏi vào thực đơn hàng ngày, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng mình không hề cảm thấy đói và như thế việc ăn uống cũng sẽ được hạn chế một cách tối đa. Ngoài ra, một số loại vitamin cùng dưỡng chất có trong loại tỏi cũng có tác dụng đào thải độc tố và loại bỏ chất béo trong cơ thể một cách hiệu quả, nhanh chóng và rất an toàn.